cho các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cái phần à, còn lại của câu số 2 Thì hôm trước chúng ta đã luyện tập 12 nhịp Tức là khi mà nghệ sĩ hát xong câu số 1 Thì à, nghệ sĩ sẽ chờ chúng ta đàn 12 nhịp rồi nghệ sĩ vào tiếp câu số 2 Thì trong đây trong lúc đấy mình vẫn đàn tiếp cái phần này à, Chính là cái phần à, phần 2 là nó gồm có 20 nhịp Tại vì mỗi mỗi câu vọng cổ sẽ có 32 nhịp thì 12 à, nhịp là bỏ qua thì uh, trong lúc đàn, đàn à, nghệ sĩ chờ mình đó thì mình sẽ đàn tiếp và nghệ sĩ hát tiếp 20 nhịp còn lại à, mỗi một nhịp tôi sẽ phân phân ở đây là um, à, mỗi mỗi một cái câu giọng cổ thì nó sẽ phân theo khuôn như ở đây còn lại 20 nhịp tức là gần có 5 khuôn nha các bạn 5 khuôn trong một khuôn thì có 4 nhịp ở đây tôi dùng dấu phẩy à, để phân cách dịp và dấu chấm để cho hết một khuôn đó các bạn để ý để cho dễ tập ha mình tập là tập theo theo cái nhịp à, và trong khuôn thì tôi cũng nói sơ với các bạn là nhịp của vòng cổ thì cũng giống như nhịp của nhạc thôi nhưng mà à, để cho luyện dễ luyện tập thì các bạn phân cái nhịp vòng cổ nó ra à, một cái nhịp chính ra thành bốn cái nhịp con như thế này một hai ba bốn một hai ba bốn một 2 3 4 1 2 3 4 thì uh, trong lúc mình luyện tập đàn mình nếu mà có thể tập được thì các bạn tập luôn cái nhịp này dùng chân trái để gõ nhịp con và dùng chân phải để gõ nhịp chính à, thì nó tương đối là hơi khó nhưng các bạn làm riết thì các bạn sẽ quen thì để tôi minh họa cho cái cái phần nhịp như thế này như câu số 1 hôm trước các bạn nha lúc mà nghệ sĩ hát giọng cổ vào câu số 1 thì chúng ta sẽ có như thế này nghe nhịp số 16 á ti ti ti ti ti à xin lỗi các bạn làm lại do chưa có cái miệng của mình chưa có khớp với cái nhịp của tay nha ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti đó như vậy cứ mỗi một khuôn sẽ có bốn nhịp rõ ràng lắm từ câu số 1 đến câu số 6 các bạn sẽ thấy thường thấy cái điều đó à, giống như chỗ này một nhịp hai nhịp ba bốn à, như vậy cứ một khuôn mình sẽ thấy lặp đi lặp lại một khuôn chữ đàn có thể khác nốt đàn có thể khác nhưng mà cái khu nhịp thì nó vẫn như thế các bạn hay là lúc như giọng gỗ lúc đầu đây là nghe nhịp số 16 câu 1 1 2 bốn nhịp các bạn nha. Rồi, bây giờ thì đây là bài ký âm của của cái cái cái câu số 2 thì à, ở cái video clip lần sau á tôi sẽ cố gắng à, nói lại cái nhịp ừ, cho các bạn nắm rõ và thể theo yêu cầu của một vài bạn thì nói là nên có hát và đàn minh họa à, thì cái này cũng đúng thôi à, đối với những người tiếp xúc nhiều thí dụ như tôi thì tôi hay đàn cho các bạn tôi hát con dòng cổ cho nên là tôi nắm kỹ nhưng mà nếu là một người mới tập với các bạn thì dĩ nhiên là các bạn cũng không biết là à, cái người đó hát ngay chỗ nào và mình phải đàn ngay chỗ nào cho nên à, tôi sẽ cố gắng là trong video clip tới thì tôi sẽ à, vừa hát vừa đàn để cho các bạn nắm rõ chút xíu nha còn bây giờ chúng ta sẽ à, bắt đầu tập cái câu số 2 phần còn lại của câu số 2 à, đây là bài ký âm các bạn rồi như vậy cũng như là những lần trước chúng ta căn cứ vào bài ký âm để mà chúng ta luyện tập nha do các bạn cũng đã quen với cái cách tập này rồi cho nên tôi sẽ cố gắng làm nhanh tí à, một ở đây có 5 khuôn 5 lần 4 20 nhịp mỗi khuôn có 4 nhịp thì tôi có phân rõ bằng dấu phẩy và dấu chấm rồi cho nên giờ mình tập thì sẽ tập theo nhịp nha các bạn rồi à, nhịp đầu tiên của khuôn số 1 này đầu tiên chỉ có thế thôi do nó ít nốt cho nên là mình phải đàn chậm sao cho nó vừa đủ nhịp vừa đúng nhịp nha rồi nhịp số 2 các bạn nhịp số 3 cái này nó cũng giống giống con số 1 mình đã có có có, có, có học rồi đó các bạn Thả lại nha nhịp số 4 đàn lại từ nhịp 1 đến nhịp 4 của khuôn số 1 các bạn nhé sang à, khuôn số 2 tiếp tục nha khuôn số 2 các bạn khuôn số 2 nhịp số 1 à chỗ này có chấm chấm cũng đàn chậm cho nó vừa đúng một nhịp nào thì ở trong bài thì hai cái nốt la thế nhiên nhưng mà các bạn có thể đàn nhiều nốt la cũng được chẳng sao miễn sao nó vừa nhịp cái đó không quan trọng miễn sao các bạn vừa nhịp nha rồi tiếp tục cái nhịp số 2 của khuôn 2 cái chỗ này nè thế là mi la son mi la son mi la đô mi hoặc là mi son la thường thường là người ta hay đổ qua đổi lại cho nó hay thay vì là mì la son thì mình dùng à, mì son la cũng được rồi làm lại cái nhịp số 3 của cái khuôn số 2 nha chứ chút là có thêm hai nốt này thì lúc này mình phải đàn cho nhanh chứ không thôi tới đây nó nó, nó vừa đúng dịp rồi hôm trước mình học tới đây là nhịp phải không rồi nhịp số 4 khung số 2 làm này thì à, sau này các bạn sẽ thấy là khi mà mình đàn nhiều cho người ta hát đó thì nốt như vậy nó quá chậm tại vì lúc đó các bạn đàn tốc độ nhanh cho nên thêm nốt vào cho nó hay thì cái chuyện thêm nốt là tùy mỗi người mỗi người sẽ có cách một thêm nốt cho nó hay nhưng phải nhớ một điều thì phải à, đàn cho đúng cái nhịp là được các bạn rồi sang à, khuôn số 3 các bạn à, khuôn số 3 nhịp số 1 thì cũng giống như nhịp số 1 của khuôn số 2 la la la la la đây là nhịp số 2 nha Rồi làm lại các bạn Nhịp số 3 số 3 nó hơi ngắn cho nên các bạn đàn chỗ này nó hơi dài hoặc là mình có thể chế thêm à, nốt thêm nốt vào nhịp số 4 nhịp số 4 này các bạn

hết một nhịp hết một nhịp tiếp tục nhịp số 2 nốt C của mình không không dài nha à, cái cái nốt sang à, ừ, nốt C là nốt mi đấy các bạn thay vì bình thường mình đại nhà thì cái này nó có 3 nốt ở dây hai à, như vậy chỗ này ba nốt này cái đàn sẽ đàn nhanh hơn nha thay vì bình thường à cái nhịp số 3 của khuôn số 4 nè đàn nhanh chút thì nó nghe hay hơn các bạn đàn từng nốt nó nghe không hay à lưu ý nốt hai ba trung nha à. rồi nhịp số 4 đang lại khuôn số 4 R thì ở bên giọng cổ gọi là sang các bạn ở đây thường thường sẽ có hò nè hò lên nốt ngay nốt la nè ha C nè C là nghe nốt mi và sang là nghe nốt rê cống là nghe phà thứ phà tăng ấy, phà tăng dạ c xề xề tức là nốt mì rồi giờ chúng ta sang cái khuôn số 5 khuôn số 5 tức là hết cái khuôn này là dứt câu số 2 à, cái này nó cũng giống như cái cái cái khuôn số 1 ha là một nhịp đầu tiên tiếp tục nhịp thứ hai là lại nhịp số 2 ở đây nó có cái 27 25 thì các bạn có thể kéo hay là giống như luyến các bạn à, luyến 27 sau 25 hôm trước tôi có nói các bạn rồi luyến một vuốt chỗ nào tiện thì mình vuốt còn không thì à. rồi tiếp tục nhịp số 3 làm lại nhịp số 3 số 4 à, dứt câu số 2 thì ngay cái cái nốt sang này đó nốt rê các bạn đó là là là nghệ sĩ ngâm ngâm ngân ngân lên đó là guitar câu số 2 giờ chúng ta ôn lại từ đầu ha, từ khuôn số 1 tôi đang cũng vừa phải cho các bạn nghe à, chúng ta đã chấm dứt câu số 2 thì à, à, mấy cái câu lần trước á, thì tôi không có ghi rõ là có chỗ dấu phẩy ha, có nốt à, nốt của giúp một cái khô như nốt hò à, tức là tương tương tương ứng với nốt la của mình thì lần này tôi à, có làm hoàn chỉnh cái này thì sau này thì tôi sẽ đăng lại cho các bạn xem mấy cái bài hôm trước mà tôi có chỉnh sửa dấu phẩy để cho nó dễ luyện tập coi như là hôm nay chúng ta cũng làm quen với nhịp thì các bạn lưu ý là cứ mỗi một cái dấu phẩy trong đây tức là một nhịp một nhịp của vọng cổ tương đương với một nhịp của nhạc và các bạn sẽ dùng bốn nhịp con để giữ nhịp nó nó dễ hơn ha các bạn như như nãy giờ tôi đã nói các bạn đó à, thì à, xin chúc cho các bạn à, luyện tập à, tốt và sẽ à, một ngày gần đây các bạn sẽ đàn thật giỏi thì à, video clip tiếp theo thì tôi sẽ nói một phần nhịp và à, cố gắng sẽ hát và vừa hát và vừa đệm cho các bạn à, có thể tôi sẽ nhờ một người bạn hát nhưng mà nếu mà người đó không tham gia được thì tôi sẽ cố gắng vừa hát vừa đệm tự tự hát tự đệm cho các bạn à, nắm rõ cái cái cái cách là à, người ta hát chỗ nào và mình đàn chỗ nào à, xin à, chúc các bạn à, luyện tập thành công nhé hẹn à, gặp lại các bạn trong à, lần sau